Anh em đi vào ờ, trong rừng được mấy trăm mét rồi ờ, các bạn ạ Chuối thì quá sạch rồi Đấy, tiếng ớt trong cua này Ờ, nó không to mấy nhỉ? Ừ, con này bé ừ. Bé, bé, bé Bé Bé thả luôn. Thả đi anh nhá, đây Thả hết Ô, đi thôi Ui, chạy nhanh chưa? Về với thiên nhiên thôi Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh Hiện tại thì Giang đang có mặt tại thôn Nà Ra, xã Tân Hòa, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn. À, trước mặt mọi người có thể để ý thấy một căn nhà sàn được bằng ngói âm dương rất là cổ kính rồi. Và tại à, căn nhà này chính là khu vực gia đình nhà em Hòa đang sinh sống. Thật sự là hôm qua ba anh em vào thời tiết thì khá là tối nên là trên đường đi thì mình không ghi hình cho mọi người biết được. Thì à, từ vị trí nhà em Hòa này à, chạy ra đến tận xã là hơn 10 cây số đa số là toàn đi cái đường đất mà bẩn như này nếu mà trời nắng thì không sao mà trời mưa thì xác định là mình vào đây thì không có đường ra được gia đình nhà em Hòa thì à, có bà bố mẹ đang hiện tại là đang sinh sống còn là hai em gái của em Hòa thì hiện tại là đang đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang Đấy, mình cũng à, vào đây ghi hình cho mọi người biết về cái gia cảnh hoàn cảnh của em Hòa thực tế nó như thế nào và ba anh em mình cũng có một cái sự trải nghiệm và em Hòa là người đồng bào giáo đỏ nha mọi người nhé đây không phải em đi đường vào đây rất là bẩn nhưng được cái là ở trong này thì không khí rất là trong lành nhất là xung quanh là bao bọc và toàn cây cối thôi những cái cánh rừng mà nó ờ, vẫn còn một chút là hoang sơ nhìn từ xa xa đây à, thì à, xuống em hòa mình thấy cái cột nhà là liêu siêu nghiêng nghiêng sang bên ở ngôi nhà ngói này rất là mát luôn mùa hè thì mát mà mùa đông thì rất là ấm đây là khu vực phía dưới à, nhà sàn thì người giao ở trên này giang thấy là đa số là ở ngôi nhà sàn còn nơi à, mà Giang ở thì có người ở nhà đất và có người ở nhà sàn Ui dồi, con gà đang ấp, ui dồi giật cho mình Ôi dồi, gà nhà em đang ấp, mình à, đẩy đánh mất rồi Mấy quả trứng đôi, 2, 3, 4, 5, 11 quả trứng Đây là cái quạt thóc, quạt thóc ngày xưa Khá là cổ còn mình có bằng tay ừ. chỉ này còn bằng tay này đấy đúng kiểu luôn đấy. Ở dưới gầm là sàn căn nhà thì em hỏi em nuôi gà mình thấy là gia đình là quay nuôi gà lên vớt lưới này Đúng nuôi gà ai dạ còn có cái ván gỗ to nhỉ này chắc là để ấy nuôi gà đây qua ăn cơm mình có hỏi gia đình về nhà này từ thời của ông Được rất là lâu rồi này à, nguồn nước là nguồn nước à, ở trong khe núi luôn nguồn nước này là nguồn nước ở trong khe núi ra nha mọi người nhé nước này uống rất là mát trong tắm rất là thích luôn nhưng mà nếu mà mình bình thường mà các cháu nhỏ hay uống cái nguồn nước này này thì hay có con nấc gọi là con ờ, dạng như con đỉa ấy. rất là nguy hiểm trâu con bò cũng vào là hay hay mắc rồi ở phía bên này là khu vực ờ, cầu thang lên nhà em Hòa cái cầu thang là có một cái tròi nhỏ nhỏ ra để mình ờ, đi xe máy vào nó không mưa này để nơi để xe máy này chỗ này là còn lợp bằng bạt nữa ừ, bên này thì là đồ diễn để tanh nước bên kia là bà em hòa <laughs> bà thì không nói được tiếng kinh mọi người ạ bà chỉ nói được tiếng dao thôi ở phía này là em hòa được trước là cũng có nuôi lợn nhưng bây giờ là không nuôi nữa rồi xung quanh nhà thì à, có cây bưởi nó sẽ hồng này Đấy, nó trồng cái xoài cái chỗ mà để những vị trí như này là đa số là, là đồng bào giao hay là đồng bào thái ở chỗ giang là mọi người hay để rửa này giấy này tắm này giặt này sau đó có thể dùng cái chỗ này để mọi người phơi thóc phơi lúa và con nuôi chú cún nhưng mà chú ấy bị thương cái chân nó bị làm sao ấy nó cứ giật giật giật giật nó không đứng vững được qua giang ấy bảo nhìn thấy đấy người cứ bị giật giật giật giật giật rất giờ mình à, lên trên nhà để xem trên nhà em hòa có cái gì nhá Ngày dao thì ờ, không cứ theo bậc thang đâu Mà Thái thì khi ờ, chín bậc thang là lấy số lẻ Ngày dao này không thấy mà không quan niệm về cái cầu thang này lắm thì cầu thang lên nhà em Hòa thì ờ, từ đầu tiên là mình bước vào nhà bếp Đấy Trước mặt mọi người là để ý thấy một cái bếp cái bếp này thì bà con hay đun nấu ở đây rồi những trên này thì mình phải treo những cái đồ gì nó khô ấy. bên cạnh nhà bếp thì những cái bát chạm của nhà em đấy đây bếp ga này để nấu ăn còn nhà bếp phía bên này đây là chỗ mà bà đang ngồi để mà ấy mình à, làm bà cứ làm đi hay là còn áo này đấy phơi quần áo này khu vực tắm này, này như này đấy cho mọi người biết là thực tế lá chì bằng gỗ đấy. Bây giờ mình sẽ vào à, khu vực trong nhà em Hoa thì à, giá trị lớn nhất tôi thấy là có một cái tủ lạnh này Đấy. nghe nói hôm qua thì em Hòa bảo là trong à, nơi em sinh sống này ba bốn năm nay mới có vừa có điện thôi trước đấy là không có điện luôn ở khu vực trong này rất là ít hộ dân mà mà nhà thì ở rất là cách xa nhau nữa cơ trong căn nhà em hòa thì ờ, còn ờ, khoảng hơn ờ, hai chục bao thóc gì đấy đây là khu vực trong nhà đấy, nghe nói gia đình mà cái gỗ này là toàn gỗ táo, gỗ xến các cụ ngày trước mà đi làm được khai thác được đấy, khu vực này thì bà con để ngủ nghỉ khu vực này là của bà em hòa ngủ này, ừ, gia đình và ba em ngủ kia Đấy. còn là phía trước mặt mọi người đó là nhà bàn thờ tổ tiên của người đồng bào giao người ta để trên cao này chính giữa cái à, gian nhà đây luôn tí nữa thì mấy anh em định à, đi vào à, rừng xem bắt cá gì để ăn phía bên này cạnh nhà Ngọ đang tâm sự với uh, Khánh Tình Chào quý cô bác anh chị nhá đấy, đấy. Đây là nhà của gái. em Hoa Vlog Em đang xem này quay view cho các bác cùng xem này Đây ra đây này anh thì uh, được mỗi cái uh, chỗ là ngồi uống cà phê buổi sáng dậy thì mát thôi Em Hòa thì còn nhiều cái lộn xộn lắm em đang ờ, ngồi đây em dò sóng điện thoại các bạn ạ <laughs> không có đây ờ, bản trai bản ờ, dò sóng điện thoại đây. các bác vào trong này thì điện thoại vô hiệu hóa hết nha <laughs> em điện thoại cảm ứng em vứt đi rồi cầm con đen trắng bắt máy được một vạch nhưng mà lại mất đấy, đấy được rồi được rồi được hai vạch nhưng mà nhích một cái là mất luôn trong sóng. này hầu như là 100 trăm nó không có sóng luôn không có sóng yếu lắm Đấy, phía bên này mọi người ngồi sau căn nhà có thể nhìn ra phía trước mặt có một cái tầm view khá là đẹp hai quả đồi ngoài đằng sau có rất nhiều quả đồi à? ngoài kia thấy đồi phía này là ruộng đây là ruộng của hàng xóm nữa ruộng hàng xóm đấy không phải của nhà em đâu anh ạ vườn rau của nhà em hòa thì có mỗi vườn trâu ờ, cái cái cái cái, cái, trầu có mấy cây gừng mấy nhánh gừng trầu gừng với trầu thôi cho bà ăn thôi cái này cây măng mật hay cái gì đấy trồng cây, cau đó cây um, cây vải chiều hay sao ấy phía này là mấy bụi chuối này ừ, cây vải đấy cây vải hay là cây uh, nhãn gì đó không phải cây nhãn đâu tin nhắn không thiệt ừ. à, sau khi mà tham quan à, bên không gian nhà Hòa thì à, ba anh em lại à, bắt đầu di chuyển đi vào trong khe rừng à, thấy Hòa bảo ở trong này có nhiều cua đá <laughs> anh em đi à, trải nghiệm bắt cua ốc gà rừng ở đây có nhiều thú rừng bạn nhỉ à. không có đấy, ở đây. Còn cách sao? Đây, đây, đây, đây à. Ui. đây ở đây là hết ruộng rồi đi lên lên lên đồi lên à. trên đồi lên. phải nói ờ, phong cảnh ở đây ờ, hữu tình mát nhở mát nhá, à, giới thiệu với tình với anh Giang nhá lên trên là lật bên kia là Thái Nguyên rồi à đây giáp danh à giáp danh Thái Nguyên à giáp danh là cây cây cây cây đa này ạ cây đa trên này này bên à. này là Lạng Sơn bên kia là Thái Nguyên đấy có mốc không không có mốc đâu nhưng mà người ta lấy giáp danh là cái đỉnh đồi này à đỉnh đồi. là chia hai bên Ở chia hai bên đấy kiểu như cây đa này bây giờ là lật bên này là thái nguyên à lạng sơn bên kia là à, thái nguyên ừ đó đây anh em bây giờ đến đây gọi là vừa đến thái nguyên vừa đến lạng sơn rồi lần đầu tiên ờ, được đặt chân ờ, đến lạng sơn nên là à, đúng ngay bên nhà bạn hòa thì cái ranh giới chia cách ờ, lạng sơn và thái nguyên thì gần luôn Ôi, cá. Cá suối Cá à? suối Đó Không Ờ, oh, suối này nhiều cua đá đấy nhỉ? Ừ. Được không? Được. Ừ. À. <laughs> một con. <laughs> Được đấy. Một con cá này. Được tầm... Hôm nay là nước suối nó to quá, bởi vì mới mưa xong nhờ vẫn trong nhờ Ui nhìn này là biết có nhiều cua đá này Lại đấy thì thứ này nó khe khắp Dây mát này Dây mát lắm Bình thường ấy nước nó không không lớn như này đâu À Bình thường nước nó bé lắm <laughs> Mò thì luôn á Tôi nghĩ là buổi tối đi bắt cua chắc được hơn đấy Tôm này ấy bắt luôn Nhưng mà tôm này bắt khó lắm Nó nhanh lắm Cái này phải có vợt à. Vợt vợt Quay vợt đấy Ờ lá răng này tính ừ. Ai, có phải lá răng mình, lá răng rừng Lá răng tím Nước chuối to thế nhỉ cái này nó ui mát nhở mát lạnh luôn ừ, mát lạnh ý. cái này nuôi được cá hồi đấy Thì như bia ấy uh. lạnh ngoài trong này nước càng vào sâu càng lạnh Thế hòa đây như chưa nuôi cá hồi đúng không? Cá hồi cá tầm nuôi được nhỉ? Tầm lạnh hồi nuôi được. Ui ui. Buốt hết chân luôn. gì ấy. Mình chưa quen này ấy. Lúc sau mới quen được. Khe. <laughs> Đỏ hết chân luôn kìa. bút Đi đi. Nước suối này to quá. Tiền cua có. Kiếm được ghê đấy. Ờ, như là cây ờ, ấy rồi cây rau dớn có rau dớn anh ạ à, ở bên ừ. em nhiều rau dớn mà nhưng mà cây này không phải cây này không phải hai tí à. anh em mình về mình mót một dớn. cây này họ họ dương sỉ họ dương sỉ. dương thôi rau dớn ngoài chưa có mà thì rau dớn cũng là họ dương sỉ mà à, đúng rồi thấy thấy thấy thấy đây chả đây à đây à đây không phải đây không phải đây nhớt nhớt hơn đâu rồi à, đây chả phải đúng rồi, đúng rồi chính xác đó đây đúng rau dớn rồi nè, à rau dớn về ăn luôn Đúng rồi, chính xác Cái này là rau dớn đấy Rau dớn này Nhìn ngọn nó biết mà Chính xác rồi vâng. Tí lấy cho anh này ra Không có hái đi cho vào túi Đâu Cái này là rau dớn kiểu nhìn nó tốt tốt kiểu này này à. À. Dương sỉ thì nó sẽ Đó kiểu nó nhìn nó hơn. nhìn nó cứng cứng hơn đấy nhỉ. Ừ. Có đang ờ, tìm cua đá mà. Hôm nay gọi là đưa anh em đến tận ở trong ở trong khám phá rất là sơn luôn ủa <laughs> đây có ngô Ngô nhà em đấy à. Đây ngô nhà em Đợt vừa rồi em về mấy trồng ấy À Ui cây này to đủ này Bố em làm xuống để làm à. Cây gì đấy cây à. Còn. Cái này không biết gỗ gì nhỉ? Ừ. Cái này cũng à, không biết gọi là cái gỗ gì Gỗ rừng Ở rừng ấy cứ gọi gỗ rừng thôi đúng không? Rừng, bán Cây leo ấy ừ. Rừng méo đầy đủ hết Ôi cái này ờ, mùa nóng này cắm chim được chứ nhở? Chim ừ. sông tắm này Ui nhiều lắm Mùa hè chim nó xuống tắm suối này nhiều chim luôn Bẫy chim Đây có một cái xe này Xe suối này đi vào trong kia ừ. Ôi mùa hè đây tắm đây thì có mát nhỉ à. Không cần phải mất tiền nước ờ, tắm Làm nó để bơi lại cây này thôi lúc lúc lúc cái này là xẻ trước rồi cái đấy xẻ nó chui ra đấy ấy à, hoa chuối rừng kìa tính ơi kìa quả chuối rừng kìa tí tí tìm quả chín cho tính ăn chuối rừng á à, chuối chín chát mà chuối rừng ấy lấy hoa chuối thôi chín hẳn đấy ngọt đấy ừ sao con vàng hạt nó là say thế mình lấy vài quả về tối chuối rừng á ăn nhở chuối rừng ờ. ấy cũng say nhưng mà phải ngâm rượu ngâm rượu ờ. á cái này à, <laughs> à. Có ba chị nào mà thích uh, chuối hột rừng mà phơi khô anh nhở? Ừ, sấy khô. À, sấy khô ờ. ấy. Bây giờ quay ừ. cho cô bác xem luôn. Đây đây, đặc sản mà, đặc sản mà. Đây. Hòa chịu khó là bảo bố mẹ đi ờ, ấy là làm cái uh, chuối khô đi uh, cô ba anh chị nào mà mua ủng hộ Hòa. Đây đấy nhiều lắm. Đây là đình. Nhà tinh nhở? Đồ rừng oh. đấy, đồ sạch đấy. Ở đây là gọi là toàn đồ rừng tự nhiên thôi. Cái mò trong có con cua nó bình hôm nay ừ, nó mưa lúa ấy nên là gọi là nước ừ, nó ờ, to nó không đá nhìn được mà con nào vẫn là nó chạy chạy nhanh vết đấy nhanh không cái này buổi tối đi soi chắc có nhiều rồi buổi, buổi tối đi soi kiểu gì cũng có cái rừng này có gì đâu em về em băm đi là phơi khô thôi À, anh Giang à, anh Giang xem ờ, cái cây này giống như kiểu cây ờ, rau thối này không biết phải không ờ giống đấy đúng rồi giống giống giống giống nhưng mà không phải rau thối chắc là lá chua sao ấy không phải rau thối giống. không phải anh ạ nhưng mà giống hôm hôm ở nhà anh ấy ừ. em bảo ấy nó em có bên em có một cây nó là cây này đấy nhưng à, mà có chua không, à, không em nói ấy. không phải không phải không phải à. người mùi ở à, nhà anh ấy. Ừ. em bảo ấy họ hàng giống cực kỳ luôn giống lắm ừ. đều lớn to rồi thôi à. nhưng mà không cái này, cái này không phải rau rốn đâu cái này rau rốn rừng đấy cái này không không không thể ăn đâu à, không cái to này không phải đâu cái này nhìn biết mà ừ. cái này không phải đâu không phải không phải nhìn cái màu nó biết cái này không phải rau dớn đúng rồi không phải cái này uh, rau dớn rừng cái này không phải cái đúng rồi rau dớn rừng cái này không phải đâu anh cái nụ của nó nụ nó to giờ em phải như, nhìn cái lá non như, của nó như, chú em là cái này không ăn đâu ừ, vâng. dớn, dớn là dày uh, à, cũng gần gần giống như cái này của em là cái này không ăn của nó là một nó lá nó không xòe ra đây này đừng nhìn cái lá nó này này không anh ơi cái dớn ờ, mình ăn nó không thưa như này đâu không phải em được... của em là không ăn cái này đấy nhưng mà không biết em biết mà bên anh nào đấy cái này bên em không ăn đâu ăn thì chắc chắn nó sẽ ăn được không chết đâu nhưng mà kiểu dạng nó nhớt đấy thì nhớt hơn thôi nó hai loại kiểu không khác dạng như cái ngọn trong kia ừ nó hai loại dớn mà, dớn hai ba loại nhiều loại lắm nhiều nhớt đây nhiều chuối lắm nhiều hoa chuối lắm này đây đấy bảo cái quả chuối này chặt về thôi khô cho cô bác này cái này toàn toàn dùng một chuối dùng thôi được hà luôn từ nãy nghe đi mà ờ, chặt nhìn cua thì toàn hoa lớn mà chứ không chuối rừng này đây chưa nó mấy loại đây này mấy cái viên chỉ này cái này loại này là không ăn được này cái loại đằng sau nó ừ, vàng vàng này không ăn được không ăn được thì ờ, cô bác anh chị có thể ờ, biết được dù mà mình có làm cái sinh tồn đấy nếu có lạc vào rừng đi chăng nữa thì biết à. Vâng. cái nào ăn được luôn à. cùng máy bay bay bay trong trời ở đây uh, khoái nghe tiếng máy bay cơ, các bác ạ ở đây nghe máy bay cứ khoảng tầm uh, 15 20 phút là có một chuyến Wow, thì không dám mò cua bắt ốc thì em mới sợ cái Món gì mới là cảm giác sợ đơ mò luôn chạy nhanh lắm như thế chạy mất rồi có đâu nó có không nó lắm thử ấy hai trong buổi tối nó mới ra con này một câu thì từ không được được không có úp luôn cua đá thế cái đợt mình ở tàu lành bắt nhiều thế cua đá này nhìn thấy khó vì nó giống hòn đá đá hòn đá Ôi, anh anh bù nhanh hơn hai tay hai tay nó mới thế sao bài tí không bé lắm tuyệt to Đấy, <laughs> cua đá chưa Được. chuẩn nhá đây nó hình viên đá đá này bé lắm nhờ con đầu tiên úi rồi cho tôi đẻ, ừ. nó cào cho thủng hết bé lắm Nhưng mà ít quá đây mình cũng thả thôi bắt để cho mọi người xem nhìn thấy con cua đá nó như nào hai tiếng thả đó ngon lắm bó Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng men men theo cái hòn đá to này ạ thọc hai tay vào thọc hai tay thọc <laughs> hai tay vào móc ai da nhanh lắm con cua tám cẳng hai càng không đi mà lại bỏ ngang cả này bỏ đi bỏ lại bỏ đúng vào cái nồi ờ, của hỏi cái lốc ôi nó chi rồi Bên này nhìn rõ mà Rình rình rình Nhưng con lần ở suối nó chảy mạnh quá nó không ở được Nó lên tĩnh cơ Ôi được cái suối này mát rồi này mát rồi, mát lạnh rồi Nó đây bây giờ cái trứng này này, cái trứng này này Đây, nó ở đây, chảy chảy không có đâu cái chảy chảy là hết này Lạ đây này Cái lúa này nó chở ở đây à? Đúng Đâu? Nó mới này Hang hang Ờ cái hang của nó đây Móc hang ra đây Vô ra <laughs> Móc cái hang kìa Chỗ này này Đấy, ờ, Đấy. Móc móc móc Móc mình ngồi đây Tôi này Hết này đúng <laughs> Sâu Ui giời, thế nào lấy được Ồ, vào trong này Trong này luôn Cái này phải nước ờ, nước bé bé thôi, không là mình câu hết nhở Mắc luôn mà Cái này chỉ tiết này không có đâu Luôn hỏi được cái chỉ biết cái chỗ này này Nó là nó nằm Chỗ này này Ngày xưa chú cái lỗ cây này hay con rắn ở đây lắm nhá à à thế nào ú giải cái cua thật đêm mang cái cơm cái này chắc chắn là Nếu là đưa anh em đi vào trong ừ. tham quan khám phá một chút thôi Thế cái gì núi đá cái gì ở đâu? Nó xa lắm chứ còn bảo lên tận đấy cơ mà chết mệt thì anh em đi vào ờ, trong rừng được mấy trăm mét rồi ờ, các bạn ạ Hòa bảo là còn đi nữa <laughs> Đi còn đi xa lắm Ở trên này lên tận trên đá mà đi xa rất là xa luôn Nhưng mà thôi thì anh em cũng ờ, thời gian cũng chiều chiều đấy Thế là chắc là đi di chuyển về dần nhà thôi Đỡ tối ở trong rừng này Sợ cũng nguy hiểm Với lại đường đi lại hơi đường khó Lại khó khăn nữa Bây giờ anh em đi về nhà thôi Hôm nay à, đi à, chủ yếu là đi review à, một số cảnh trong rừng cho các bác cùng xem Và đi bắt cua đá Nhưng mà cua đá thì chắc là buổi tối anh em đi soi buổi tối thì thấy rõ hơn Ban ngày cua không không ra các bác ạ à, Đi vào đây công nhận được cái dòng suối này trong mát Mát lạnh Có nhiều suối rừng <laughs> Bà con cho em thì đi uh, ờ, chuyên đi lấy uh, chuối rừng chuối hột đấy về để băm ra và phơi làm ra cái thành phẩm chuối rừng khô để ngâm rượu đấy các bác chuối thì quá sạch rồi đó tiếng hết thằng cua này ờ nó không to mấy nhỉ ừ, con này bé ừ. bé bé bé bé bé thả không thả đi ra nhá đây thả hết đi. đi thôi ui chạy nhanh chưa về với thiên nhiên thôi Ui. Ừ. Cua vật anh. Đây con này thả nốt con này này. Đấy. Thả đi, thả đi. Nhìn bé bé này mình thả. Ừ. Đây, cuốn mát rồi. Lạnh như điều hòa luôn. Ừ. Nhưng mà nước này ở đây này mát xuống hơn trong điều hòa. Thôi nhỉ, cái này anh em mình ờ, di chuyển ờ, ngoài thôi nhỉ, sợ lát không kịp về nhà. À, về nhà thôi à, có lẽ là video ờ, của mấy anh em ờ, em xin được uh, kết thúc ở đây hẹn uh, các bác vào những uh, tập tiếp theo nhá xin chào xin chào, xin chào. công nhận lội cái dòng suối này thích thật mát